chi sáng nó ngủ dậy sớm nó tiễn ba đi nè ba chi chuẩn bị đi công tác nữa nè cô chú đầu tuần là chuẩn bị đi nữa nè. nhưng mà tuần này chỉ đi có à, một đêm thôi ngày mai là về rồi xin chào mà cô chú chị chào chúng mình bài chú sao hôm nay chị dậy sớm vậy à, ba đi làm chị dậy sớm á hả à, hả trời ơi trời. ba đi bữa nay ba đi có một ngày cô chú mai là ba về rồi ba đi ờ. hôm nay ba đi na uy na uy rồi con nói gì nè chúc ông bà cô chú con nói chúc bà khả cả chú nói là hoàng chúc ông bà cô chú chúc hạnh cả con chú thứ hai vui vẻ thứ hai vui vẻ nói là hoàng thứ hai vui vẻ thứ hai vui vẻ <laughs> tuần mới vui vẻ tuần mới vui vui vui vui bình an bình an Yeah, mommy used to sing that to you when you're a little baby girl. Hey. Hmm. Say coo coo coo kid. Chi chi laugh. Ba chi mà đi ra ngoài cái là quần áo giày dép dùm lắng con luôn nè cô chú. Ở nhà thấy ghê nhưng mà đi ra ngoài bảnh bao lắm chứ bộ chị nó đeo ba chị hoài luôn ba chuẩn bị đi rồi hôm nay là đi chuyến bay trễ nè mọi người honey what time your flight 10:40 babe 10 giờ 40 bây giờ mới có có chưa có 7 giờ rưỡi thôi là đã chuẩn bị đi rồi đó đi ra sân bay chị, chị nó khóc rồi kìa chú ba mặc áo khoác vô là nó khóc luôn rồi kìa ba chi con mắt sáng nay đã đỡ rồi cô chú nay nó còn đỏ nhưng mà nó đỡ rồi hai ngày trước là nó sưng phù lên luôn bị uh, viêm kết mạc đó cô chú mà viêm kết mạc hay mình còn gọi là đau mắt đỏ mm, you, don't want me to go? <laughs> Oh. Daddy got to go, babe. Sorry. think daddy's eyes look better. They're still not red. Whee! Ha, <laughs> look at that! Alright, let me all up. Daddy all wet, look! <laughs> Give us a cuddle, baby. Ah, love you, baby. You'll be a good girl for mummy, okay? You FaceTime later, okay? Alright, babe. I love you very much. Don't forget Baba, because Baba never forget you. mà ôi chút chút again mm, good all babe i'll speak to you later okay mm. okay alright girls, be good Alright. right chị trốn gì coi chị nó buồn nó trốn ý dạ ôi sao chị đứng ở đây vậy không ra bye bye ba đi kìa Where's Kiki gone? Where's Kiki gone? All right, girls. I'll speak to you later. Love you bye bye bye bye bye bye chị rồi ba đi rồi chi nó buồn heo rồi nè cô chú rồi rồi <laughs> ủa chi đã mất tiêu rồi cả chi đã mất tiêu mà không thấy chi luôn á <laughs> lấy dớ mang vô con lạnh á sáng nay chị chi đòi ăn sáng cái này nè cô chú chị sáng nay không có muốn ăn cái gì hết trơn cái bánh này chế sữa vô ăn nè lấy muỗng đi <clears throat> mà ăn cái này nhanh đói lắm một chút nữa là chi sẽ đòi ăn cái khác nữa hả cô chú kệ cho chị ăn này đi à, của con nè đi lên bên, bên kia ngồi ăn nha không có làm đổ nha uống hết cái sữa cho mẹ nha ừ. ăn rồi uống hết sữa cho mẹ nha ok sáng nay mình ăn bánh rán với lại à, trái cây mọi người có cái sốt này nè chế vô ăn ngon lắm nè cái dĩa này của mẹ thế nào cũng xin ăn nè à. chị thích ăn cái trái cây này nè buổi sáng xong rồi đó mọi người xin mời cô chú anh chị nha nè chú của con nè ăn xong ăn cái chuối luôn nha sáng ra là lên mở tivi coi rồi đó hả chạy con học ăn dâu với mẹ má tập tục thế gà thôi ừ. con ăn dâu với mẹ không uh ừ. -huh. Hả bự ra Chi đang trang điểm nè cô chú sáng à, ăn sáng xong chơi vẽ một hồi xong rồi bây giờ tự lên ờ, lầu lấy đồ thay luôn tự thay đồ nha cô chú rồi lấy kẹp kẹp rồi xuống đây trang điểm mà nằm dưới đất vậy hả Chi con có cái bàn trang điểm sao con không ngồi lên trang điểm rồi giờ trang điểm đi đâu á hả trang điểm đi đâu trời ơi mắt xanh mắt đỏ đồ quá trời quá đất điệu luôn rồi xong môi nữa đó hả <laughs> đẹp chưa ừ. đẹp chưa đẹp rồi đó hả ừ. ủa sao mở cái kẹp ra rồi ừ, rồi tới cái gì nữa hết sức không đó nguyên cái bộ đồ của chi nè má hồng nha cô chú thấy chưa vẽ mắt xong rồi à, son môi rồi giờ vẽ má hồng nữa đó chị tự trang điểm luôn mà mốt lên chắc à, mốt lớn lên chắc à, đi làm make up luôn quá làm nghề trang điểm luôn quá chi <laughs> đó, ê chưa ôi ơi vẽ mắt nữa hả Máy giấy rồi mà Đâu đưa mẹ coi coi Trời ơi trời <laughs> Chịu gì nói trời Quá trời quá đất tiệu luôn à. Xong chưa? Đi chơi được chưa? Mà sao dễ có con mắt con mắt bên kia chưa có cái gì kìa à? Rồi dẹp rồi đó hả? Có nguyên cái vali á, ghê chưa? tới giờ ăn trưa nè cô chú trưa nay thì Kim nấu uh, sốt mì mì uh, mì ramen đó mọi người với lại tôm bông cải xanh bắp và cà rốt nữa em Chi rất là thích ăn cái này luôn cô chú đây là cái tô của mẹ nè xin mời cô chú anh chị và các bạn nha chị thích tôm đúng không ừ. cảm ơn mẹ chưa ừ. cảm ơn mẹ giỏi rồi ăn đi ăn tôm đi súp ngon không <laughs> súp này kim nấu với tôm á các bạn cho nên là nước nó ngọt lắm mình chỉ thêm có một ờ, muỗng nước mắm và nửa muỗng hạt nêm thôi mọi người nóng nha ngon <laughs> ừ, tôm này nó ngọt ngon quá trời thấy chi ăn mà thèm luôn rồi nè thôi để mẹ ăn luôn mình hầm cái rau củ á, mình hầm cà rốt với lại bắp nè cho nó mềm ra là nó ra cái nước ngọt lắm các bạn với lại um, cái tôm nữa đó nó ra cái nước ngọt mà nó thơm lắm mình hầm ít nước thôi à cho nên nó kẹo lại nè oh, ngon quá chị ơi hello cô chú ơi ờ, chị chi tới leo lên cửa sổ kìa bây giờ ờ, hai mẹ con chi chi sẽ đi dạo ra bên ngoài hả cô chú đi dạo qua ngoài đó cái khoảng đất trống rồi đó đó mọi người người ta xây từng cái dãy nhà là phía sau lưng nhà có cái dãy đất trống như vậy đó để cho có cái sự riêng tư của từng căn nhà đó với lại ờ, có cái nơi mà cho mọi người đi dạo bên ngoài đó mọi người đây là hàng xóm nè hàng xóm cũng có cái sân hôm nay mặc dù là không có nắng lắm nhưng mà không có mưa đó cho nên là cái chú okay. đó chú lấy đồ ra ngoài phơi rồi bây giờ mình đi ra ngoài kia ha uh à -huh, bye bye <laughs> chị xin chào bà cô chú ơi xin chào con bà cô chú bye rồi, bye con đi xuống đi con leo hồi té bây giờ cái ổ khóa hư rồi nè cô chú <laughs> rồi con lấy ra à, để mẹ lấy cho ờ, rồi, ok ở này như một đám rừng vậy đó cô chú thấy ghê không cô chú chi nó đi ra đây nó kiếm hoa nè cô chú hôm bữa um, chi nó đi cái đường ở dưới lên á chi thấy hoa hoa mọc xong rồi bây giờ chi ra đây kiếm nè ở phía sau hàng rào của người ta đó um, cây có gì nó mọc lên quá chừng nè người ta cũng đâu có dọn đâu tại vì cái đây là khoảng đất mà này là đất um, kiểu như đất của chủ đầu tư cái chỗ mà người ta xây cái nhà này nè chứ không phải là đất riêng của ai hết á cho nên không ai dọn ngoài đây á mọi người ủa chị hái được một cái bông rồi đó hả ừ chị biết cái bông đó là bông gì không cái bông này là bông gì quên rồi ta ờ, bồ công anh cái bông này là bồ công anh nè cái cây của nó ăn cũng được nữa đó màu đẹp quá chị ha tặng mẹ hả cảm ơn chi đây rồi đi xuống dưới kia ừ, cái cây này là cây táo cây táo không biết người ta chặt dục hay là nó bị gãy vậy đó mà hôm bữa à, ta à, nó ngã xong rồi trái táo nhiều dữ lắm bây giờ có nắng lên nè chi ừ, nắng lên đẹp rồi đó nó mẹ có thấy màu tím nữa <laughs> chị thấy chưa chị thấy chưa đó kìa bông quá trời luôn kìa <laughs> đẹp quá à cái bông này bông gì mình không có biết tên các bạn nhưng mà nó đẹp quá chừng nè nó mọc sát đất như vậy á cái mùa này là mùa của hoa này nè đẹp quá ừ, đằng kia có nguyên một đám đằng kia nữa kìa đừng đừng có hái con chỉ xem thôi hái một bông thôi con chừng đạp nó đạp nó hư để cho nó đẹp để cho người ta đi dạo người ta ngắm chi đô khui diệu Trời ơi, tặng mẹ hả? Ừ. Mày cảm ơn Chi nha Rồi đừng hái nữa ừ, Cái bông này nó không có thơm Cái mùi nó giống như mùi bỏ xích vậy đó các bạn Nó đẹp nhưng mà nó không có thơm à. viên có bút ừ, cảm ơn chi nha những cái bông này cái màu tím đẹp quá nè các bạn cái um, cái này có củ á mọi người tới mùa là nó sẽ mọc lên như vậy đó nở sát đất luôn có nhiều chỗ công viên á um, mọc nguyên một cái dãy hoa này nè các bạn đẹp lắm đây nè chị chi tặng mẹ cái bông nè chi đi ra đây chủ yếu hái cái bông tặng mẹ vậy thôi á rồi đi rồi đó đi vô rồi đó Chơi giờ đi vô á hả? Hái giờ xong đi vô á hả? Hả? Không hái nữa hả? Không đi chơi nữa hả? Ba đi xuống đường này đi Rồi là đây Hái một bông thôi nha Only one thôi Còn nhiều để cho đẹp nó coi ha tặng mẹ nữa hả <laughs> ai cũng muốn phân tặng cho anh à một bông tặng mẹ một bông tặng ba chị với nó vậy đó cảm ơn chị nhưng mà ba đâu có nhà đâu ở đây là hoa thủy tiên nè các bạn cái này nó có hoa màu vàng ít cửa nữa là nó sẽ nở lên đẹp lắm ở đây nè nở nè chị Ôi đẹp quá à nè Chị đừng hái, đừng hái con à, bố, bố, bố, chịu, chịu. Thôi, thôi đừng hái để cho đẹp đi no. Thôi đừng có hái no. <laughs> hái chi hái hồi nó nó tàn nó héo hết để cho đẹp đừng hái thôi oh, no no no I don't want it ờ chi hái là nó sẽ chết, chết luôn á chi hái là the flower will be die á Okay. Let them stand there with their mom and their dad. Um, them, and then two brothers. Đúng rồi, and two brother. If chị chị if chị hái là nó sẽ buồn lắm luôn á. The mom and her dad will be sad because never see her again. Okay. okay. Giỏi. <laughs> Nhiều lắm nè cô chú ơi. Quá trời luôn nè. Ít bữa nữa nở ra đẹp dữ lắm luôn. Let's go. đây là cái con đường đi dạo ở bên ngoài của cái ờ, xóm nhà mình nè mọi người phía bên trong đây là những ngôi nhà ở trong đây ha cái đường này là để cho người dân đi dạo còn ở phía ờ, ngoài cái bức tường đó đó là cái đường ray xe lửa đó các bạn này phía bên kia nữa phía bên kia là cái khu xóm khác đó các bạn bên kia có nhà bên kia khu xóm khác và cái ờ, ga xe lửa với lại cái khu uh, shopping khu siêu thị đồ gì là ở bên mé bên đó đó mọi người ai nói um, ở bên đây sạch sẽ đâu các bạn cũng có rác đủ thứ cũng có rác tùm lum hết trơn này mọi người rác ờ, của mấy cái bạn trẻ đó mấy bạn nhỏ bây giờ nhiều cái bạn tuổi teen đó không có ý thức ăn uống ờ, chai nước đồ thì dục tùm lum hết trơn rồi mọi người ở phía ngoài hàng rào của cái nhà này có hoa nhỏ nhỏ đẹp lắm coi các bạn năm nào cứ ờ, bắt đầu tới mùa này nè là hoa sẽ nở rồi đó nè chị thấy hoa đẹp không chi nè. hoa lý tí thôi à nhưng mà đẹp lắm cứ ngày nào mà chị nó đi dạo là nó cũng thích đi xuống cái chỗ này ngắm hoa nè cô chú hoa đi về ha rồi một hai ba chạy đua mẹ chí tôi chi nè nó chơi nó cứ rủ chạy đua I mean, do the race we had to stop, slow, and go. Rồi chị đếm đi. We do one go. về tới nhà nè cô chú đi ra sân sau khóa cửa sao rồi con gì ở đây cũng cũng đua nữa <laughs> hai mẹ con đi dạo về rồi nè cô chú bây giờ sẽ cho chị ăn bữa xế nha cô chú đây mình có mua cái loại bánh này nè giống như là cái bánh hạt cái đó mọi người nó có nhiều loại hạt nè và cái bánh này nữa đây ăn cùng với ờ, phô mai và mứt đây thì Kim có mứt dâu nè dâu với các loại hạt cho chị ăn chị cũng rất là thích ăn hạt ăn hạt rất là tốt mọi người xong rồi nè cô chú và con cầm cái hũ mứt dâu cho mẹ đi mẹ cầm cái dĩa này đi đây cái hũ mứt dâu này nè rồi đi để cái dĩa vô đây chi ăn với cái cái bánh này nè rồi let's go okay chị không thích ăn mứt dâu cô chú chị chỉ ăn bánh với uh, phô mai vậy thôi này là của mình nè mình thích ăn ngọt cho nên là mình để mứt dâu vô ăn uhm. để mứt dâu vô ăn ngon lắm con chị muốn ăn thử không ăn thử không ngon mà ừ, mứt dâu ngọt chị nhóm thích ăn mứt dâu nít ăn lạc với béo vậy thôi nó giống bà nó quá à. Ủa, ăn miếng phô mai không vậy hả? <laughs> Đây giống như là cái bánh ngũ cốc á các bạn ăn cũng rất là tốt nè bánh nó giòn dữ lắm mà nó giống như là có cám gạo gì đó mọi người và nó có các loại hạt ở trong đây nè Chi ừ. đang học bài nè cô chú Chi đang làm toán nè cô chú Rồi dưới đó mấy một hai ba bốn Giỏi một hai hai Giỏi <laughs> hai hai một hai ba bốn bốn bốn <laughs> nói số bốn nghe mắc cười quá à bấm bấm rồi con viết cái số 4 cho mẹ ơi bấm bấm bấm rồi đẹp á rồi viết nữa tối của em chi nè cô chú tối nay thì chi ăn à, tối nay thì kim à, làm món cá hồi chiên nước mắm cho chi ăn với nuôi và có dưa leo mọi người em chi rất là thích cái món này nè các bạn